Rồi, bây giờ mình sẽ à, kích hoạt từng cái lúc gin ha. Rồi cái cái lúc gin đầu tiên á mà kích hoạt quan trọng nhất là Rally Symbol SSL ha. Thì à, trước khi kích hoạt cái này á mọi người à, cải này xong thì bây giờ mình phải cấu hình cái SSL vào thì Giang sẽ chia sẻ cho mọi người một cái SSL mà nó cho mình sử dụng gọi là miễn phí 3 tháng bây giờ Giang sẽ share cho mọi người cái ờ, login đó Giang sẽ dán cho mọi người cái link mọi người ờ, lưu lại ha rồi đây là cái login đó thì mình sẽ đăng nha mình à, mình cái link Giang gửi mọi người cứ cứ click vào đó mọi người sẽ đăng ký ha chưa tiêu đăng ký nè mình bấm vào login gian gian cái này là gian đăng nhập vô luôn ha giao không chỉ mọi người, mọi người tự tạo tài khoản ha thì đây là những website mà gian đăng ký nè đó đây là những website gian đăng ký ha mọi người rồi thì à, khi mọi người tạo á nếu mọi người dùng bản miễn phí nó cho mình ngày xưa nó cho mình dùng được rất là nhiều website ha có nghĩa là mình đang dùng nhiều website nè tại vì do cái bản của mình là bản dùng có phí nên nó cho mình dùng nhiều website nhưng nếu mà mọi người dùng dùng một website á thì nó sẽ cho mình miễn phí trong 90 ngày ha mình sử dụng cái 90 ngày sau 90 ngày đó thì mình sẽ dùng bản có phí đó và mình dùng bản có phí thì nó sẽ cho mình dùng được rất là nhiều website với lại à, nó sẽ cho mình ba site à, gọi là ba ba cái size chuyên nghiệp gọi là premium đó mọi người ha nó có đang đang đang đang đang dùng cái bản basic nè basic nè bản tiêu chuẩn á ngày xưa dùng free nhưng mà khi mà dùng đủ 90 ngày rồi á là nó nó nó bắt mình phải dùng bản có phí thì à, Giang đang xài à, bản là 10 đô một tháng thì nó nó cho mình ba size nè chứng ba ba chứng chỉ ba chứng chỉ này thì mình xài à, có nghĩa là ba website mình xài một năm cứ mỗi năm gia hạn một lần là được ba website với lại không giới hạn những website trong 90 ngày có nghĩa là website đó những website mà làm làm landing page nữa mình chạy 90 ngày đầu tiên á nó sẽ cho mình không giới hạn mình cứ xài cái này ha thì nên mua cái bản basic này thôi còn nếu mà ai sau này mà làm nhiều quá thì nâng cấp lên premium này thì sau này Giang làm nhiều Giang vẫn phải nâng cấp lên Premium này hoặc là Business này nhưng mà hiện tại Giang dùng cái bản Basic này là màu xanh nè mọi người đó thì Giang đang à, dùng ba cái à, size ba cái size này ha đó đây là ba trang mà Giang đang dùng chúng ta sẽ đi à, vấn đề tiếp theo là cài đặt thì khi mà mình tạo tài khoản rồi á mình sẽ vô cái trang quản trị của nó là như vậy có cái lời gửi cho mọi người cái link đó mọi người đăng nhập vào nghe mọi người đăng nhập tạo tài khoản SSL này ha thì à, mình cài á khi mà đầu tiên mình sẽ truy cập vào đây rồi mình sẽ nhập cái tên miền mình vô mình bấm là new certify nè ha chỗ này nghe mọi người rồi bấm vào new certify này vào rồi sau đó mình nhập cái tên miền của mình vô hôm trước là là là, là giang giang mua tên miền này là giang sử dụng nhưng mà đáng lẽ là dựng xong website rồi cả tuần lễ là dựng xong rồi nhưng mà giang vẫn chờ đến hôm nay để chia sẻ cho mọi người luôn á giang chia sẻ cho mọi người để mọi người học luôn mình bỏ cái tên miền mình vào nó sẽ nhảy ra như vậy luôn rồi bấm vào next step rồi giang sẽ dùng bảng một năm certify bản raw luôn ha Giang dùng cho website này luôn nghe mọi người dạ bản tại vì Giang bỏ tiền ra rồi nên không có ngại vấn đề dùng bản này còn ai mà mới thì dùng bản miễn phí cũng được hoặc là nếu tốt nhất thì bỏ cái này ra này miễn phí nhưng mà 90 ngày sau là mọi người phải để ý nha nó sẽ tự ngưng website mình nó sẽ tự ngưng mọi người phải cài đặt lại đó thì Giang Giang dùng bản một năm này luôn đó thì Giang cũng sẽ không quan tâm 90 ngày sau nó sẽ chạy đều đều một năm luôn rồi năm sau mình cứ gia hạn nó sẽ tự động gia hạn tiếp rồi rồi à, bấm vào next step tiếp tục rồi nó sẽ cho mình bản basic luôn nè mọi người đó nó chọn sẵn cho mình luôn nè rồi bấm vào à, next step nó sẽ kêu mình xác nhận bằng mail có nghĩa là mua tên miền xong mọi người tạo ra cái mail phải là mail dạng admin ha như vậy nó sẽ gửi mail cho mình ha còn nếu mình không có tạo cái mail này á thì mọi người à, có thể cài vào DNS nha mọi người DNS nè rồi Giang sẽ hướng dẫn mọi người à, cài DNS thử coi sao ha rồi mình truy cập lại cái ờ, phần quản trị website quản trị cái tên miền rồi mọi người ờ, khi mọi người mua tên miền thì họ cấp cho người cái phần quản trị mọi người phải truy cập vào quản trị nha rồi mình sẽ cài vào DNS rồi mình click vào cái ờ, phần cài đặt này cài đặt DNS bấm vào thêm ha rồi cái trường tên này nè mọi người truy cập lại phần này phần nem nè là tên đó copy hết không phải copy hết đây nghe mình copy ở cái đoạn này thôi nghe mọi người cái đoạn từ ờ, cái chữ era.vn này mọi người bỏ qua ha rồi copy từ cái chỗ a nè rồi copy đó mình dán vô đây rồi dán vô đây nha mọi người rồi sau đó cái phần à, trường của mình là Sinem nha mọi người đấy nè Sinem Record nè thì mọi người chọn là Sinem ha cái dấu loại nè rồi cái uh, Ponto thì mọi người copy cái Ponto này hết luôn cái mã này mọi người dán vào phần giá trị cái độ ưu tiên này sao nó không hiển thị ra ta cái độ ưu tiên nè rồi là CTL 3600 nè đáng lẽ nó phải hiển thị đây chứ và mình gian lưu thử đi nó không hiển thị rồi gian lưu thử biết nó có chịu chạy không nữa nha nó đang xử lý nè mọi người đợi xíu ha ngày xưa gian dục cái đơn vị nó nó cho dùng miễn phí á, nó cập nhật lâu lắm rồi mình đã cấu hình nó xong rồi nè bây giờ mình quay lại mình kiểm tra mình kiểm tra mình à, chọn next step tiếp kiểm tra nó như thế nào ha rồi rồi phải bấm vào verify domain nó kiểm tra domain mình đã được cấu hình ok chưa à được rồi nè mọi người vậy là dạng cấu hình nãy đúng rồi đó ha mọi người để ý ha rồi rồi được rồi ha nó đã à, xong rồi xong nó sẽ chuyển sang cái, à, cái à, cửa sổ này nó nó xác nhận xong rồi đó thì nó chuyển sang cửa sổ này tiếp theo là mọi người tải cái uh, cái download cái bản xác nhận này ha tải về tải bản này về nó sẽ nhảy về nè rồi mọi người uh, à, xuất ra người uh, à, ra rồi hashtag ra thì nó có ba cái file này thì mình mở à, mình chuyên cập vào cái phần à, hosting lại ha mình phải truy cập vào hosting ha bây giờ mình vô cái phần quản trị hosting thì cấu hình DNS thì mọi người chờ chờ 2 đến 5 phút thôi mọi người nó cũng khá là nhanh rồi mình sẽ truy cập vào phần hosting mọi người phải cấu hình trong hosting nữa nha rồi mình vô cái hosting mà mình dùng cái website đó rồi vô hosting á, là mọi người à, kéo xuống mọi người tìm giúp Giang cái phần gọi là à, rồi à, SSL ha nó nằm để coi nằm đâu đây mọi người à, click vô phần này nè phần SSL sạc à, TLS ha cần bật đây nè tab này nè nó cái tab này nè tab bảo mật thì click vô cái phần SSL này nè SSL sạc TLS rồi vô phần này thì mọi người à, click vào phần à, quản lý trang website SSL này click vào đây ha nó có bốn mục nè khóa riêng nè yêu cầu chữ ký chứng chỉ gì đó rồi cài đặt là mình vô phần cài đặt rồi cài đặt thì à, mình kéo xuống kéo xuống dưới phần việc chứng chỉ này nè việc dưới cái nút này nè mình chọn cái cái tên miền tên miền là website của mình á mình chọn tên miền nói ha gọi vẫn đúng nha mọi người era center vn ha rồi nó có ba phần chứng chỉ ba cái file nãy mình mình xuất ra đó nó có ba chứng chỉ à, crt nè rồi k nè rồi à, kha bundle gì nè ha thì mình dán nó vào đây mình mở bốn ba cái file đó lên rồi C, CRT là cái file chính giữa đó nha mọi người click ra mình mở qua file uh, notepad ha mình mở lên rồi sau đó mình chọn tất cả mình copy đó mình dán vô đây rồi xong rồi mình tiếp tục tiếp tục mở cái file tiếp theo là mở cái file uh, uh, private này nè rồi mình mở ra rồi mình chọn tất cả mình copy mình dán vô đây là khay này nè mọi người dán vô rồi mở cái file cuối cùng luôn window rồi mình mở ra rồi copy mình dán vô luôn rồi dán xong ba ba cái chứng chỉ này vào mình sẽ cài đặt chứng chỉ bấm vào nút cài đặt rồi nó đã cài nó báo ok mọi nút xanh nha mọi người nó báo ok rồi đó đã cập nhật nè chứng chỉ thành công chứng chỉ theo của trang nè bấm ok rồi đã cài xong rồi mình click vào phần chứng chỉ này mình bấm vào à, next step mình kiểm tra nó sẽ kiểm tra nó check nó check lại nó kiểm tra mình đã ok chưa rồi nó đã ok hết trơn nè à. rồi nó là à, xong rồi đó rồi mình sẽ kiểm tra lại cái phần dashboard ha rồi rồi nó đã cài xong cho mình nè thì cái bản của mình là nó cho mình dùng được ba website gọi là dùng bản một năm ha SL gọi là có phí một năm một tháng thì nó là tốn 10 đô nó cứ mỗi tháng là nó sẽ trừ cho mình 10 đô nó tính theo từng tháng rồi rồi nó cho mình không giới hạn cái 90 ngày những website khác thì có website khác thì mình cứ cài ha nhưng mà 3 tháng sau là đổi hết theo tiếp tục nha mọi người nó cho 90 ngày á rồi cài xong rồi à, hosting cũng cài xong rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái à, trình quản lý của website sau đó mình kích hoạt mình kích hoạt lên ha bấm kích hoạt lên login uh, à, symbol SSL này lên rồi activate SSL rồi giờ mình thoát ra mình đăng nhập lại nha sẽ đăng xuất ra rồi mình sẽ đăng nhập lại mọi người thấy không bây giờ bấm vô là nó để là kết nối an toàn rồi nè hồi nãy là bấm vô là là là cái chứng chỉ nó nó mờ mờ mờ đúng không bây giờ bấm vô là nó sẽ hiện thị là kết nối an toàn luôn ha rồi mình đã được cài đặt chứng chỉ SSL